cả các tỉnh thành trong cả nước đã có ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng rồi thì cũng phải làm sao cho người ta làm đúng vai thuộc bài mà nếu như ông ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng một cấp tỉnh mà lại không gương mẫu mà lại có những cá nhân vướng vào cái tham nhũng tiêu cực thì còn xử lý được ai nếu là anh nào mà làm không tốt thay luôn chúng ta không thiếu gì người cả nhân tài rất nhiều không lo